Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Tiếp theo một cái video trong cái playlist VE Plan của kênh à, Industrial Review. À, mình sẽ nói về cái vấn đề đó là chèn symbol khi mà mình các bạn vẽ bản vẽ chèn symbol vào trong cái trang của mình nhưng mà khi mở thư viện lên thì không thấy cái symbol nào cả cái hiện tượng này nó xảy ra uh, lai ra thôi chứ không phải là là nhiều một số máy chỉ có một số ít là là bị theo thống kê của mình rồi mà nguyên nhân là tại sao đầu tiên mình sẽ nói nguyên nhân nha nguyên nhân là trong khi các bạn cài vì một lý do gì đó mà cái chương trình cài đặt nó nó bị thiếu cái thư mục data rồi ví dụ bây giờ mình chèn symbol vào cái bản vẽ này thì mình mở thư viện lên đó mình chèn symbol thì ở đây là trạng thái bình thường thì chúng ta thấy đầy đủ các cái mục của thư viện IEC đó vì nhưng mà một số bạn khi cài xong thì cái phần thư viện này nó trống trơn nó trắng hết rồi khi mà các bị bạn như vậy cái cái, cái các bạn bị như vậy á, thì các bạn vào cái thư đường dẫn này giúp mình ổ xe nè user public e-plan data đó thư mục data hay còn gọi là trong e-plan thuật ngữ nào chính chính xác hơn là master data cái nghĩa là thư mục ừ, data gốc của của chương trình khi cài đặt á thì khi các bạn tạo dự án thì nó sẽ lấy một số cái thông tin từ cái master data này nó bỏ qua dự án của các bạn thì trong một thư mục master data này nó có cái thư mục là symbol đây là cái thư mục thư viện chính của Iplan trong này nó có bốn tiêu chuẩn nha đó là IEC, NFPA, GOS và GB đó vì một lý do gì đó khi các bạn cài Iplan thì cái phần cái thư mục data này nó không có rồi cách khắc phục là làm sao các bạn hãy nhờ bạn bè của mình á ai mà cài xong rồi mà có cái thư mục data này nè thì mình nhờ bạn đó nén lại nén cái cái folder cái cái thư mục data này lại xong mình lại về máy của mình mình bung nó ra đó bắt đầu từ OC ha C nè sau các bạn vào ờ, thư mục user nè public nè plan nè data nè rồi ok thì mình bung hết tất cả các thư mục đầy đủ thư mục ở đây rồi sau khi mình giải nén xong mình vào lại e-plan nếu mà cái chỗ này nó mình tắt e-plan đi nha xong mình mở lại nếu mà trong cái phần uh, thư viện cái sổ thư viện nè chạy chạy symbol nè mà nó không có cái thư viện nào hết thì các bạn làm như sau thì mình kích chuột phải vào trong cái phần màu trắng cái ô phần trắng nè mình chọn setting đó giả sử cái cái khúc này nó chưa có nha các bạn thì nó sẽ có một ô một trống symbol library nghĩa là chưa có cái sim cái, cái thư viện nào ở đây cả thì mình có cái dấu ba chấm ở đây mình bấm vào dấu ba chấm thì lúc đó các bạn mở cái thư viện IEC symbol này lên đó IEC symbol lên đây là thư viện multiline thì các bạn chèn vào trong các bạn bấm máu bình thì nó sẽ mở cái thư viện này lên rồi khi bấm mở lên thì nó sẽ ra đây mình bấm ok xong thì nó sẽ hiện ra ngoài đây và lúc này các bạn có thể chọn cái symbol mà mình muốn ờ, để vẽ ờ, trong cái dự án của mình thì để thuận tiện cho các bạn những các bạn nào mà chưa có cái thư mục này á thì bên dưới mô tả của của cái video này thì mình để một cái link Google Drive để các bạn download nhanh thì cái thư mục data mình đã nén sẵn rồi từ một cái dự án từ một phần mềm mới cài mới cài xong thì mình đã nén cái này là rồi mình để phần link dưới mô tả thì bạn nào chưa có thì cứ đi download trực tiếp ở dưới à, một mô tả rồi ok video của mình nên là kết thúc các bạn nếu mà thấy hay thì có thể uh, subscribe cái channel này với lại là nhấn chuông thì mình sẽ trong những video tiếp theo mình sẽ cố gắng chia sẻ một cách uh, chuyên sâu và đúng kỹ thuật khi mà thực hiện vẽ bằng e-plan cảm ơn các bạn đã theo dõi